sâm hao sâm cả sâm mềm sâm mê dầu khắp đầu nước dành tiên chúa cổ lê triều quốc sử còn vi. Allahu Akbar I music. quần gian như người đế đã tháng này bàn giò tiền tốt lụa rồi reo sắt nghe tiếng chuông rèn nghiệp trịnh điện đan như xưa tinh cung đất đất làm châu hồng hào sáng khắp bốn phương the world. xuân sang tuổi vừa ngoài tử mạn cõi trần mạn cõi trần phút sacred.